mẹ Việt Nam mất người sáng quá nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh nghe tim con vẫn còn ngày say một cành hoa em cài mắt tình đừng phai xin em đừng qua vùng có hoa xin em đừng đến những nơi chim xanh hoan ca cuộc tình nào không vào đam mê anh xin em giữ trọn lời thề dù mình này bài cuối rồi mình à, cũng tới lúc gần chào tạm biệt nhau rồi <laughs> rất là hy vọng là anh em mình sẽ có thể giữ được cái tình cảm này trong âm nhạc ha rất mong là quý vị sẽ còn dành thời gian để tiếp tục gặp gỡ cặp đôi này à, trong thời gian sắp tới được không xin cảm ơn cảm ơn rất nhiều mẹ Việt Nam mắt người sáng quá nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình lệ mừng nhòa đôi mắt long lai, nghe tim con vẫn còn ngày xa một cánh hoa yêu mình mình đừng phai xin em đừng quá vùng có hoa xin em đừng đến những nơi chim xanh hoan ca cuộc tình nào không vào đam mê anh xin em